Xin chào anh em hôm nay bên đại lý cờ bạc bịp nhà tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp anh em nhá Hay nhiều anh em dân gian gọi vui nói chơi đó là ảo thuật bài Chứ để ảo thuật bài thì mình không cần tay nghề Nhiều anh em phải cần tay nghề học hỏi với tôi thật với anh em là thời buổi người khôn kể khó đi đánh bạc liên tục Học bây giờ có phải ai học được ờ, đánh bài lá bịp đâu, có phải ai biết bịp đâu Thì bây giờ để chơi là anh em có những dụng cụ thiết bị liên quan đến đổi một lá bài, thừa thiếu một lá bài anh em nhá Thì đầu tiên về cái tất cả các đồ đổi lá bài là cái gì? Đầu tiên đó là cái ví đổi bài Đấy anh em nhá, rất là thiết thực này. Tôi sẽ à, mô phỏng cho anh em trước này. Xong sau đó tôi sẽ đi vào trực tiếp anh em bằng những cái ván bài thiết thực nhất anh em nhá, tám cơ tám bích này. Cái tốc độ đổ của nó không phải một giây luôn, siêu nhanh siêu tốc độ anh em nhá. Ví thì ví ra, ví rất là đẹp anh em này, em thấy nhanh không? Đấy, cái đồ này không chơi thì cái đồ là chơi luôn anh em. Đấy, giá cả rất là mềm, rất phải chăng. Đấy, thứ hai đó là cái điện thoại đổi bài. Cái điện thoại là Samsung, iPhone, Oppo tôi đều có hết em nhá. Đổi rất là nhanh, rất là cơ động thôi. Em đi chơi này. Đấy, anh em thấy không? đấy, rất là nhanh anh em sạc pin vào đầy nó còn nhanh hơn anh em nhá đấy em lên tôi được thử hàng thoải mái anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em anh em xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán tôi thật với anh em là cái giá cả nó rất là đơn giản rất là phải chăng thôi cái đồ này nó chuẩn thì cứ sẵn mà chơi nó chả có gì phức tạp nó không gì khó cả anh em nhìn người thật việc thật này công việc thật này hay đến cái áo đổi bài chiếc áo đổi bài đây là mùa đông đến rồi anh em nhá những cái áo phao đổi bài anh em bây giờ mua cái áo ngoài shop bây giờ có hàng triệu bạc mà nó cũng chỉ mặc để cho nó vui thôi cái áo này vừa mặc vui vừa mặc đẹp đi ăn cưới ăn hỏi được đi tán gái được sau anh em này còn đổi được bài đổ được bài những cái đám cưới đám hỏi em đi chơi anh chủ em chơi anh em nhìn này đây, anh em thấy nhá khi em đổi bài em này rất là nhanh thôi đây tôi đổi con đen thôi anh em dễ nhìn dễ hơn này đấy rất là hiệu quả em nhá rất là dễ chơi hiệu quả lại chính xác đấy, anh em đi chơi này, đổi bài này đấy, tôi để nhìn cho anh em nhìn này áo áo rất là thời trang luôn đấy, anh em đi chơi này. đấy, đặt vào đổi đặt phát khẽ vào đổi thôi rất là dễ chơi anh em nhé không muốn đổi rút ra cả hai này về đi vào chi tiết thì anh em nhá anh em calo tôi không chín tám bốn ba một tám nhà tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cờ bạc bịp bài lá bịp bầu cua tài xỉu sóc đĩa bịp anh em nhá ba cơ sở anh em lên để anh em kiểm tra hàng bến xe mỹ đình bến xe ra bát lộ bến xe đâu sài gòn gần đâu qua đó lên thử hàng thực tế tôi luôn em cái đồ này bảo nó sai chả sai được nó chuẩn từng cm rồi em đi chơi không một tay nghề thế bây để nói về vào cái ván bài nó chi tiết nhất thiết thực chất thì để nó chơi như thế nào để cách nó chơi làm sao trong ván bài thực tế thì bây tôi sẽ đi chi tiết cho anh em anh em nhá tôi để cái điện thoại đây này Đấy. đầu tiên nó là cái ví anh em nhá đó, về để đánh đánh với cái ví này à, à, cái biển đây số điện thoại nhà tôi đây em nhá đây cái ví tôi đặt đây đây một cái ván bài à, ví dụ tôi đánh ở à, ba cái bát này tôi lọc sắt ba sáu ba ba sáu quân anh em nhá ba cái bát này à, tôi đi vào thực tế cho nhau này à, tôi chi bài này ai cầm cái cái này không cần là cái mà anh em là con mới đánh bình thường nó không quan trọng vì nó là cái thiết bị ờ, thừa thiếu một lá bài em nhìn này 8 nút bỏ qua này em nhá ví dụ tôi lên một cái ván bài nó nhỏ nhỏ thôi đúng không hai à, nút này em nhá tôi bỏ ví dụ là tôi ờ, thích con tám rô đúng không tôi lừa lừa anh à khi người ta đánh bài không để ý này tôi giấu một cái lá bài vào trong cái ví anh em nhé, anh em này đây ví đây anh em giấu cái lá bài trong cái ví này nó rất là đơn giản thôi đó bên này nhỉ đây bên này bên này đấy ui giời. tôi cứ mãi nói chuyện với anh em anh em bỏ một cái lá bài trong thì khi anh em đánh cái ván bài tiếp theo anh em nhớ nhá nhiều anh em hỏi tôi những cái câu hỏi nó rất là không tư duy anh ơi ví dụ tôi đánh liêng tôi giấu con át vào trong thế anh ơi trong bài có 5 con át à anh em đừng hỏi tôi những câu thế anh em giấu vào con nào thì cái cỡ bài nó thiếu đi con đấy anh em nhá anh em phải tôi chỉ nói đúng một câu đấy thôi anh em giấu con cao rô thì trong bài thiếu con cao rô nhưng em lúc này 52 lá bài không phải lúc nào người ta kiểm tra bài nên em hoàn toàn tâm người chơi sới nó khác còn chơi anh em bạc cỏ nó khác anh em đừng hỏi tôi là uh, thích đổ con nào được con đấy anh em đừng có như thế anh em đừng hỏi những câu nó thiếu cái cái cái cái, cái sự tư duy anh em nhá đấy anh em nhớ bây giờ vừa rồi tôi để con tám rô ở đây thì tức là trong bài này còn có 35 lá thiếu con tám rô đấy nói thế để anh em hiểu nhá đấy cái giá cả thì rất là mềm mại thôi anh em đi chơi anh em không phải lo lắng em này ví dụ này lên bài này anh em thấy không ván này tôi 6 nút khi anh em nhớ tôi là trong kia anh em có 8 rô đúng không thì anh em đánh bài làng cứ lên bài đi lên xong tôi để tôi lừa lừa này tôi chỉ đổi một phát thôi nó rất là nhanh anh em đấy, đổi phát này em nhìn này tôi đổi xong này 983 1910 nhân đôi em thấy không rất là hiệu quả anh em nhá đấy tôi đi ván bài rất thiết thực cho anh em đấy để chi tiết thì đây áo đổi bài ví đổi bài điện thoại đổi bài thì anh em xem cái món nào nó hợp với anh em thì anh em mua anh em đặt hàng thì anh em mua còn ví dụ mà món nào anh em chơi nó hợp lý em mua đều cái công dụng nó là như nhau đều đổ một lá bài ảo à, thuật một lá bài anh em nhá anh em lên này em thấy không ván này tôi bốn nút nha rất hợp này anh em nhớ không vừa rồi tôi đổ dấu con bốn trong này đúng không thì cái con bốn trong này thì anh em đổi ra em nhìn thôi hai ba bốn và chín đúng không em đổi rất nhanh thôi luôn anh em đánh xanh chín sao anh em mong đánh xanh chín mà anh em ăn được ăn được anh em hiểu không anh em đúng không hai bốn này đấy tôi này hai bốn này em thấy không à, chín nút nhá để tôi hướng các em đổi nhìn này tôi để gần này quay gần này em nhá nhìn rất là nhanh em nhá đây như này em đặt vào như này đúng không đấy em cái sạc đời pin mà rất là nhanh đấy bây ví dụ nó hết pin thì nó hơi yếu một tí như như này anh em nhớ mẹ như quay quay nhanh luôn đấy, rất là chuẩn chỉ anh em nhé đấy đấy thì về cái điện thoại cũng thế thôi cái điện thoại tất cả đều công dụng nó đều đủ là bài cái điện thoại thì thôi anh em nhé anh em này con iphone bỏ ra samsung oppo các thứ thì tùy anh em đúng không anh em thấy không ví dụ tôi để giấu con hai vào đúng không đấy em alo tôi em nhìn thấy không alo trực tiếp số điện thoại để anh em được tư vấn về đồ Đấy. Và đi chơi đừng chơi xanh chín đấy anh em nhá Mình phải biết tiểu xảo Mình không có tay nghề thì mình phải có đồ Có đồ để hỗ trợ anh em đúng không Đây ván này ba lút này Cái ba lút anh em nhìn thấy không Khi em đổi đúng không ba lút anh em đổi một cái này Anh em có thể lên bảy lút rất là nhanh thôi Không gì khó gì cả Đây là một cái ván bạc rất thiết thực để anh em hiểu về cái đồ chơi chơi như nào Cái giá cái giá cả nó phải chăng nhà tôi đại lý lớn nhà tôi là xỉ lẻ cho anh em luôn bán lẻ là rẻ như bán buôn anh em nhá đồ đạc đồ gì mới tôi giới thiệu anh em em biết rồi thời gian trước ra những cái dòng ờ, áo ví điện thoại thì nó đổi nhưng tôi đưa anh em những cái năm ngoái là cái đồ đồ nó không chống ồn là đổi nó ồn ảo thì anh em mua và là thứ nhất đổi chậm thứ hai nó ồn là nhiều anh em đi chơi là nó cũng không thực tế anh em đi chơi cũng không ăn được khó chơi anh em nhé ván này bẻ tôi bỏ qua này đây, tôi lên một cái ván bất kỳ này rất là nhanh để anh em dễ hiểu thôi này ván này uh, hai nút thì nó không hợp em nhé rất hợp này ba con bốn ba con bốn bốn thì sáp rồi đánh gì nữa này ván này đúng không cái ván này trong này mình nó có con 8 đúng không em hiểu là con 8 đang 5 nút đúng không 5 nút anh em có thể đổ con 8 rất là nhanh thôi anh em phải lên làm 7 nút đúng không rất là nhanh đúng không đây vụ ván này đây cũng như này như này 7 nút anh em nhá này tôi hướng dẫn các nhà đổ này anh em cầm này anh em nên nhờ tôi mua hàng nhá hay là mua hàng tôi gửi xe khách xe ca cho anh em tôi hướng dẫn anh em 3 phút 5 phút để hướng dẫn mẹo anh em chơi luôn anh em này rất là nhanh luôn anh em nhá có thể đổi rất là thoải mái luôn anh em nhá đây con 8 này đây, con 6 này anh em nhá anh em vào con 6 này đúng không rất là nhanh rất hiệu quả thôi anh em đi chơi cái đồ này sao anh em thua được 668 anh em nhìn này rất là ký con bài đã giấu rồi anh em nhá đấy thì điện thoại rất thời trang thời thượng ví da này em biết rồi ví da thì một công đôi việc đấy đôi khi em cầm con iphone này đi người ta tưởng anh em lại dùng thời thượng iphone này có con iphone đẹp thế thật ra này giá cả thì rẻ gấp 4 là con iphone gấp 4 gấp 5 là con iphone anh em mua anh em nhá thì cái về cái ví ví thì anh em biết rồi một công đôi ba việc đúc tiền này đi chơi này vừa đi chơi vừa đúc tiền đúc thẻ atm rất là kín đáo thôi đấy đồ lẻ đồ mới anh em alo tôi chống ồn rất nhanh siêu nhanh siêu tốc độ thì về cuối cùng là cái áo cái áo khoác anh em này áo khoác là mùa đông đến rồi anh nhá mặc cái áo khoác này anh em mặc trong người anh em đổi quá chuẩn chỉ luôn này tôi chia này kể cả anh, anh em như thế này hôm nay khu khổ làm video tôi ờ, đánh tôi đánh cái ba cây bắc anh em đổi liêm đổi sâm đổi phẩm đổi hết anh em nhá chứ anh em đừng bảo tôi là anh ơi chỉ đổi được mỗi ba cây à anh em đừng hỏi những công như thế vì đã là đổi được bài thì môn gì đổi được ví dụ đánh liêng anh em lên đến những cái ván ví dụ anh em phải đổi chín nút thì thôi này em nhé những cái ván này anh em có thể giấu một con cho này em nhìn này em thấy giấu một lá này em lên đúng không sáu nút anh em có thể đổi anh em này em có thể đổi rất là nhanh này đấy đúng không đấy đổi này nhanh này này em thấy không đổi rất là nhanh đúng không rồi con bốn ở trong đúng không anh em có thể đổi bất kỳ đấy, cái ván này xanh chín này đây hai nút em cầm em chỉ dơ phát em đổ này chín nút em thấy không rất là nhanh tôi đổi cho anh em đấy em anh em hiểu một cái ván bài thực tế như nào đây ván như này đúng không hai nút hai nút khi tôi đổi nếu mà tôi đổi này anh em hai nút có thể tôi đổi nó thể lên điểm nó cao hơn này anh em này. em cực rất là nhanh này bảy nút này em thấy không đây này lên này đây như này 10 nút thì thôi còn đổi đổi chắc gì nữa ván nào cao anh em không đổi em nhá nhớ tôi một điều cao không đổi Đấy, cái áo rất là đẹp áo thời trang em này này mượt mượt mượt luôn có các size anh em này anh em báo tôi cân nặng chiều cao tôi sẽ báo cho anh em cái um, size áo XSML tùy anh em 2XL để anh em có đồ, đồ em chơi mùa đông mặc đi chơi tán cái luôn tranh thủ đánh bạc đôi ba bán bạc nhá Đấy, anh em calo tôi nhà tôi ba cơ sở chính bến xe Mỹ Đình bến xe ra Bát lộn, bến xe miền Đông Sài Gòn anh em gần đâu qua đó lên thử hàng thực tế anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em để anh em có đồ chơi anh em muốn học bài tay không thì tôi đều ờ, dạy cho anh em đấy còn anh em có cái đồ chơi anh em luôn luôn chơi cửa trên không phải lo lắng điều gì anh em ở xa nhá tôi gửi xe khách xe ca cho anh em anh em mở hàng ra xem hàng thử hàng chuẩn thanh toán đấy vui vẻ chưa anh em đấy còn ở tôi sẽ bảo hành đổi mới cho anh em nói luôn là đồ nhà tôi bán là đổi mới luôn không phải nhì nhằng hay là sửa chữa nhà tôi đại lớn này đổi mới sửa đổi mới luôn chứ không phải sửa chữa cho nó mất mất thời gian em nhá đấy em alo tôi không chín tám ba ba cơ sở chính bến xe mỹ đình bến xe ra bát lộ bến xe đâu sài gòn gần đâu thì qua đó lên thử hàng xem hàng thoải mái luôn em nhá tất cả dụng cụ thiết bị và bịp bài lá bịp sau đi bịp bầu cua tài xỉu bịp tôi đều cung cấp hết thì cảm ơn em xem video của tôi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 ngoài trong máy làm chơi binh dập sám này binh ấn độ này rồi hòn ná biểu rất nhiều môn nha bài cào thì ngoài cái máy những cái dòng máy này thì bên mình phân phối thêm những cái phụ kiện kết nối như điện thoại Nokia đồng hồ các loa vạch thế hệ mới nhất năm 2020 rất là đẹp máy lửa quét áo vạch vòng tay phong thủy quét áo vạch và ví quét áo vạch đấy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 đấy vừa rồi mình có nói đến máy nửa này thì đây đây là cái máy nửa là cái vạch này đấy. đây soi bạn luôn này đây các bạn có thể nhìn được qua luôn này đấy, chuẩn xác nhất mình đẹp rồi không bao sai sạch đâu nhé đây mình sẽ lại chế ngày xưa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 nhìn thấy chưa chuẩn xác đét luôn này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 cái Rồi đảo, đảo Rồi để, để, để cái này cái gì Đeo một cái một thôi Được Thon à Chưa à Mẹ làm ta chưa Để ý bế, để ý bế, để ý bế Mấy cái thằng ấy ờ, Mới thương nha Điều từ từ Tí đó Mấy thằng em mới khơi cái này Tí nữa khắc quen, từ đó đeo lúc cái này đó không ờ, đấy từ từ đấy đây nhìn bài đi cứ đứng xa rộng cái này trượt trước đấy nhìn đi gì không ấy mắt đi nhìn đi gì chưa đã nói đi từ từ đấy là bạc mớ nó hơi cộm cộm à. hơi cộm đúng không hơi đừng nhìn cái gì quay đi tí nó khác hết dịch cái đó dịch chết đấy không nào nó là từ bông cho người đây đây xuống dưới đây xuống xuống ừ dây cho nó tí các hết đứng bay vuông các bạn ok chưa nhìn đi lên cái trái ok thấy chưa đợt bật nó lên tới chưa bu này đây là ad đây là đo đấy đây là phi đây là ad đây là phém đây là đo cái này đây là hút con sao là còn mong mềm kính này kính mỹ này này nó cái cái móc chìa khóa thì con chín dịch dịch cho nó hộp sao nó lên buồn hộp sao à, à. mỏng bác sĩ ở đây chết rồi bác sĩ ở đây ở đây chết đây ở đây và bây giờ chứ đừng thay pin chết rồi đây là cái mặt này tay không không cái này chú bạn thôi đây là con bố này bố này là của mối với trẻ ừ cái là ok rồi đúng không chuẩn đẹp, ok lịch buồn hỏi theo ok rồi bạn hai khôi chấm sói lịch pi lịch an cha mông lịch tập lịch buồn lịch pram lịch buồn lịch bay lịch pi lịch bal lịch môi nó hot thường thấy cái đó sượng liền tao có nó dễ trong đó đâu chứ cái con này nó sao vậy một cái đồng tay dạ một buôn buôn tích hàng chuẩn luôn không bao sai được lọc một môi, lọc và là nó phải mới khơi à. ở đây là nó ok chưa đã đạo thêm mới khơi từ bố mày từ bố còn đây còn bàn tay mới này chúng một lúc sau nó quen ở đây một lúc sau nó quen xin rồi. ý kiến chút cho nó coi cái, có con mắt nó có bị uh, anh nhìn dạ. luôn anh bảo nhìn luôn à, ở thân mà ở thân mà ở đăng em à đấy bao nhiêu cái, này. tức là người đối diện nhìn không thấy bảo là không phải cái gương gì hết gương tầm quay quay quay quay vâng. chúng ta ba mươi anh ấy là một phần anh ấy là bảy anh ấy là phi nhưng có cái đây ăn nhưng mới chúng ta này ừ, anh ấy là anh ấy là ạt à, anh ấy là mười À, À, lấy à, lấy sai như thế? តែពេលនេះពីរខ្ញុំមើលឃើញបងខ្ញុំដឹងឥឡូវយើងឆែកមើលដឹងហ្នឹងឥឡូវវាប៉ុណ្ណឹងអាអានេះ15អានេះ16អានេះអានេះលឹកអាត់យើងបើកមកយើងដឹងមកអត់ចង្ខាយើងឃើញបានគាត់có nghĩa là hàng chuẩn nhất. rồi hết pi có rồi này, này hai nút rồi <laughs> kéo xuống pi pi pi có rồi nè ừ. ok chưa kính như này ok mình chưa cơ cái đó chưa anh anh đăng này rồi bạn đăng các bạn ở thì bạn mới phun bạn anh dịch anh hỏi anh hỏi là xem thì ok chưa ok ok rồi ok thì nhà mình tính tiền mình ăn ba cọc hô lấy thêm bao nhiêu bộ bài đi vào mình lấy mười mười <coughs> mười bộ bài mười bộ rồi ok thế này làm việc nhá bây giờ à, bây giờ phan đi Ờ, mình cái uh, ờ, lấy bộ bài nào mình kiểm tra bộ bài đó đi thật là ờ, đưa bộ bài rồi không có cái nào không cái, cái, không ý em nói là hàng em chuẩn 100 cho em bảo hành cho anh dạ. không bao giờ sai sạch đi đâu được cả ừ. được chưa hiểu như không dạ. không sai được dạ. nha ok thế nhá tại tại qua vô mà phải đi vậy là dương tin ở đây có tha có nhà tư bài tha khai tha không thử mà rồi thế rồi ừ. Hồi ta dương vô tới đi này tăng យើងយកទៅមានអីប្រណិតប្រណិតទាំង10ភូមិសិនមកបាយទេគាត់ថាគាត់នេះហើយហើយបាយទេយកជាងស្រួលហ្នឹងđẹp ờ, ờ, như đấy có lay hả bình thường mà không chơi lấy ra sao à lại cất vào lại nhá su su có phải là thôi ừ, chứ này to quá yeah. Dạ. đó ờ, thì em chắc là hút đấy đấy thế là thì có mấy tiền đâu, không chơi để thảo ra cái này phải ngâm nước lại luôn á ngâm nước của nó phải không không chơi ngâm nước của nó luôn ừ. không chơi thì ngâm thảo ra không chơi nhá thảo ra. ra không chơi phải ngâm lại đúng rồi ngâm rồi ok rồi bé được